nhiệt phân đúng không ạ? Trong các muối của chúng ta thì lúc nãy chúng ta không có đề cập đến phản ứng nhiệt phân đúng không ạ? Thế thì với kali nitrat này thì nó có một phản ứng đặc trưng đó là khả năng nhiệt phân của nó. Và cái khả năng này cũng là một cái uh, cách để thể hiện cho cái việc là tại sao nó lại có mặt trong thành phần của thuốc nổ đen. Đúng không ạ? Khi mà nhiệt phân ở nhiệt độ cao, nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao, nó tạo thành oxy, tạo thành oxy. Đúng không? Và oxy này gần như là nó là một cái chất khơi màu nó là một cái chất để tạo điều kiện cho cái sự cháy xảy ra nhá chú ý giúp thầy KNO3 khi nhiệt phân kali nitrat nhiệt phân tạo thành kali nitrit là KNO2 và giải phóng ra oxy nhá đấy phản ứng tạo thuốc nổ đen này ở nhiệt độ cao thì KNO3 là một chất oxy hóa rất là mạnh. Cái đặc tính chất oxy hóa này thì khi nào lên lớp 10, năm học sau ở trong chương 4 chúng ta sẽ nghiên cứu là chất oxy hóa là chất như thế nào và cái mức độ oxy hóa mạnh của nó là vì sao. Thì ở năm học sau chúng ta sẽ nghiên cứu các em nhé. Đấy, khi mà chúng ta trộn cái kali nitrat này với carbon và lưu huỳnh theo cái tỷ lệ mol là 2 là 3 là 1, 2 là 3 1 theo tỷ lệ mol nhá. Thì chúng ta thu được hỗn hợp thuốc nổ đen. Đấy. Đấy này, hai phân tử kali nitrat kết hợp với ba